à, hai mối tình đơn phương thì yêu người ta thôi người ta không yêu mình có nói có nói nhưng mà người ta có coi em như là một người bạn như một người anh thôi nói sao có nói thẳng không hay là nói ờ, em nhắn tin qua tin nhắn ạ à. nhắn sao em nhắn tin em ờ, tỏ tình với bạn là làm bạn gái của em nhưng mà bạn ấy là không đồng ý bạn ấy coi là coi em như là một người anh một người bạn thôi được tình yêu thương thôi ạ à. con chỉ sợ là khi mà anh cưới vợ về chỉ để làm dâu thôi và anh đi chơi với bạn bè không có lo chăm lo cho vợ con với gia đình thì con không thích như vậy ạ à, cái từ làm dâu của cô thì nó không không không có quá như cái từ ờ, của các cụ thời xưa không cần thiết phải ở chung với mẹ nhưng có nghĩa là phải hiếu thảo với cha mẹ và phải ờ, thăm viếng hàng kỳ khi dạ. có thời gian và có thể dạ. à, rất là mong hai con cho nhau một cái cơ hội cô cũng rất là mong có con dâu và cháu nội lắm lắm lắm rồi và cảm ơn chương trình một chương trình rất là bổ ích và mong tất cả các bạn nhút nhát cỡ nào cũng phải đến chương trình này nhé bởi vì Nguyễn Lâm Vũ là người rất là nhát phải được một cái sự động viên lắm lắm lắm Nguyễn Lâm Vũ mới ờ, mới mới dám ờ, đăng ký chương trình này bởi vì rất là nhát rồi mời nhà trai Bây giờ chúng ta ờ, xin được phép mời nhà gái giới thiệu trước về mình đi Dạ, um, em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả Em tên là Diệu Linh, em năm nay 26 tuổi Em làm quản lý thao tác, xây dựng quy trình vận hành um, Hiện em đang sống ở Gò Vấp và làm việc tại khu Sa La quận 2 ạ à mời nhà trai dạ em tự giới thiệu em tên là nguyễn lâm vũ à, em năm nay 31 tuổi em đến từ bình dương em à, hiện em đang um, mua bán mua bán sửa chữa xe đạp điện ạ ở bình dương ạ mình à, đó là cửa hàng của mình hay là mình làm cho anh ta dạ ở cửa hàng của mình ạ cửa hàng của mình luôn hả dạ mình làm chủ luôn hả dạ bên đây là chị ngọc lan đang cần à, nhu cầu mua một cái chiếc xe đạp điện để đưa con đi học em ơi chúc dạ, cuối giờ chúng ta gặp riêng nhau dạ ưu điểm khuyết điểm của vũ là gì à, ưu điểm của em là không uống rượu không hút thuốc làm được tất cả các việc nhà chỉ đa nghề ngày gì em làm cũng được điện lạnh cơ khí sửa chữa xe máy xe đạp điện tất cả đa nghề đúng hả dạ hay cái là việc nhà việc gì cũng được chân nè dạ. Rồi. mà thích thêm cái nữa là không rượu không hút thuốc á đó dạ. điểm mạnh của đàn ông đó rồi còn khuyết điểm nè khuyết điểm của em là hơi nhát gái với hơi nhát gái chứ không có dạng ít tiếp xúc đám đông cho nên rất là nhát rất là gung lên đây rất là gung rồi thì bây giờ chúng ta nghe ưu điểm khuyết điểm của bạn gái nè dạ, à, điểm mạnh của em thì em là một người vui vẻ cởi mở à, ngoài ra thì em rất nhạy trong cái vấn đề kinh doanh hoặc là nắm bắt thông tin biết quan tâm chăm sóc người khác à, em nấu ăn cũng được được đây là cái phần bánh mà em làm để cho hai MC với anh bên kia thưởng thức À vậy hả? Dạ. Anh lên đây mình có quà nha Trời Đây đem quà qua luôn Mai mối quà nhiều quá Cảm ơn em rồi đó là ưu điểm rồi còn khuyết điểm mình là gì dạ khuyết điểm của em là quên luôn hả à, lâu lâu em hay quên sống hơi nhạy cảm một xíu ví dụ ờ, chỉ là một cái ánh mắt hoặc là những cái thái độ của người khác thì cũng em cũng hay bị suy nghĩ cảm thấy là không biết có làm gì đó sai không cái này phải điều chỉnh chút xíu rồi bây giờ khoan đã tôi sẽ kiếm chuyện là tôi đem bánh qua cho ông mai để mà tôi ngó mặt chàng trai của tôi như thế nào chào em gái đem bánh qua đây hoa để đó đi mỏng quá ha <laughs> ủa sao mặt thái độ kỳ vậy trời nhà trai tao ta chảnh lên chứ bây giờ nhà trai nè nghe cái gọi là cái tình trường của nhà gái nè ừ cảm ơn nhà gái nha thấy chưa <laughs> em có trải qua một mối tình thời đại học thì tụi em quen chắc cũng 3 đến 4 năm sau khi ra trường thì tụi em dừng lại vì không còn cùng chung chí hướng và cái suy nghĩ nữa. Sau đó thì cũng có tìm hiểu nhưng mà cảm thấy không phù hợp vũ thì à, được tình trường sao vũ em thì trải qua hai mối tình đơn phương thì yêu người ta thôi người ta không yêu mình à thành ra cái tính dạ. nhát gái đó đúng luôn á tội nghiệp dữ vậy đơn phương không có dám nói luôn hả hay là dạ, có nói có... rồi mà tao không đồng ý có nói có nói nhưng mà người ta có coi em như là một người bạn như một người anh thôi nói sao có nói thẳng không hay là nói ờ, em nhắn tin qua tin nhắn ạ à. nhắn sao em nhắn tin em ờ, tỏ tình với bạn là làm bạn gái của em nhưng mà bạn ấy là không đồng ý bạn ấy là coi em như là một người anh một người bạn thôi nè tôi nói nè bây giờ mình đã hai lần như vậy rồi một chút nữa tới cái lần này á thì làm ơn làm phước mình phải tấn công chứ không phải mà ngồi hỏi giờ ban tới luôn dạ em đang run không có rung bây giờ bên kia không bấm nút hả lại nắm cái tay bấm cái nút lấy cái nút bỏ túi luôn được không dạ được được á được được chứ sao không được trời ơi tao nhà gái bánh này mình làm luôn hả dạ thích cái mẫu hình lý tưởng như thế nào mẫu hình lý tưởng của em là đóng anh quyền linh là dạ chân thành chất phát ừ. yêu thương gia đình và vợ con thì đó anh có hết em ơi. có không có có mạnh mẽ luôn nói liền có mình nói có đúng dạ. không có chí cầu tiến à, đừng có gia trưởng vũ phu quá quyết liệt trong công việc có, có không có. mấy cái đó anh có có hết luôn dạ. có hết luôn mà hai lần rồi không được <laughs> tại ta nhát thôi ta nhát thôi ta cầu tiến thì trong công việc quyết liệt nhưng trong tình yêu nó nhát quá nó quyết liệt nổi nếu một phần là do em nhát một phần là do em đam mê công việc quá bây giờ có bạn gái là phải bớt công việc là chăm sóc bạn gái không thích gì đàn ông đúng không bạn không hút thuốc với lại tính toán chi ly quá với lại soi xét quá tại vì ví dụ như bạn nữ ra đường thì sẽ phải trang điểm hoặc là mặc đồ đẹp thì cái đó cũng sẽ tôn lên cái cái sự tôn trọng cho người bạn đi kế bên mình thôi. dạ có nhiều bạn thì sẽ nói sao trang điểm quá vậy sao mặc đồ nhiều quá vậy cảm thấy như vậy nó không phù hợp em cứ trang điểm thoải mái em anh có mua cho em hai lỗ son luôn nè em cứ trang điểm thoải mái em anh có mua cho em hai lỗ son luôn nè trời ơi có tiến bộ phải không bây giờ mới có xíu mà có tiến bộ rồi đó tiêu chuẩn của vũ thế nào nè nói cho mọi người nghe đi con gái ưa nhìn là được hiền hiếu thảo với cha mẹ là nhiêu đây đủ ạ dễ à, ngoài sức tưởng tượng luôn yêu cầu một ta có hai đơn giản thôi dễ chỉ cần vậy thôi đủ rồi có bánh ăn hàng ngày được rồi <laughs> về bạn làm bánh em nấu trà sữa thôi bây giờ mình hỏi ý kiến phụ huynh nè à. giờ bạn gái đi với ai cơ? dạ em đi chung với chị và em gái của em ạ à. Dạ em uh, chào anh Việt Linh, chào uh, chị Ngọc Lan, à, xin chào tất cả quý anh chị. Nãy và nãy giờ chị thấy em với lại em gái của chị là rất là nhiều cái nó hợp với nhau, à, cũng rất là vừa ý rồi à, có một cái điểm ở đây chị thấy à, không biết là em có thể à, à, sẽ cố gắng phù hợp với em gái chị là bởi vì em gái chị đó, à, rất là năng động chị thì à, <laughs> nãy giờ thấy giống như em nói là em em hơi rụt rè rè đó thì à, sợ là sau này à, à, các em có cái đó nó sẽ không hợp thì à, linh đây chị thấy à, bạn này là rất là à, hợp với em đó còn à, quan trọng là do em nữa thôi à, hy vọng là hai em sẽ cùng cho nhau cơ hội ha hay quá chị cảm ơn chị con vũ đi với ai Dạ em đi với mẹ với chú ạ à, <laughs> Chào nhà trai Xin chào uh, toàn bộ khán giả đang uh, có mặt trong trường quay Và những người đang xem chương trình màn hình nhỏ Nhung là mẹ của Nguyễn Lâm Vũ Thật ra thì từ nãy đến giờ mẹ ngồi ở đây ấy, Mẹ thấy cô gái là rất là năng động Rất là phù hợp với lại con Là bởi vì con ấy thì rất là đa năng về công việc Cái gì con cũng có thể làm được Nhưng mà lại lời ăn tiếng nói không có Từ hồi đó đến giờ thì à, ở với mẹ nuôi Chứ còn mẹ ruột thì hiện tại thì đang ở một uh, khu vườn trồng rau sạch thế còn mẹ thì là kinh doanh từ nhỏ cho nên là ở với mẹ à, nhung là mẹ nuôi còn một người mẹ ruột nữa con có ngại làm dâu không dạ à, không có con Chị có ngại không... làm dâu tới hai người mẹ không con dạ có hai người mẹ thì mình thêm được tình yêu thương thôi à con chỉ sợ là khi mà anh cưới vợ về chỉ để làm dâu thôi và anh đi chơi với bạn bè không có làm chăm lo cho vợ con với gia đình thì con không thích như vậy ạ à. À, cái từ làm dâu của cô thì nó không ờ, không không có quá như cái từ ờ, của các cụ thời xưa không cần thiết phải ở chung với mẹ nhưng có nghĩa là phải hiếu thảo với cha mẹ và phải ờ, thăm viếng hàng kỳ khi yeah. Dạ. có thời gian và có thể dạ. à, rất là mong hai con cho nhau một cái cơ hội cô cũng rất là mong có con dâu và cháu nội lắm lắm lắm rồi và cảm ơn chương trình một chương trình rất là bổ ích và mong tất cả các bạn nhút nhát cỡ nào cũng phải đến chương trình này nhé bởi vì Nguyễn Lâm Vũ là người rất là nhát phải được một cái sự động viên lắm lắm lắm nguyễn lâm vũ mới ờ, mới mới dám ờ, đăng ký chương trình này bởi vì rất là nhát rồi cảm ơn nhà à, trai cảm ơn cô nhiều ạ bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha mở rào bắt đầu đi vũ anh có món quà tặng em dạ em có một, thích. em có một phòng bánh gửi tặng mời anh dạ ờ, em thấy anh hiện anh cho em hỏi là um, anh có thích đi du lịch không anh có sở thích anh là du lịch đi thể thao anh hay thích đi phượt bụi à. đi bằng xe máy phượt hay đi bụi thì em cũng thích vì em ờ, rất thích di chuyển đây đó em có niềm đam mê bất tận với ăn uống và du lịch ạ à. à, nên là nếu mà có thể tìm được một người phù hợp như vậy thì cũng sẽ rất là ok ạ à. thế em có ngại người ăn chay không um, anh có bắt em phải ăn chay cùng với anh không ạ à? cái đó thì tùy tùy theo em thôi còn ừ. anh thì không ép buộc ở nhà em thì mẹ vẫn một tháng vẫn làm chay hai bữa cho cả gia đình ăn thì em có thể em sẽ vì em tính trước là em đi làm việc ở công ty á nên là buổi trưa cũng ra ăn với đồng nghiệp nên là không thể nào mà dễ tìm những cái món chay nên là một tháng em chỉ có thể ăn cùng gia đình hai ngày thôi à. trước thì anh cũng ăn mặn nhưng mà sau này thì thời thời gian như phải duyên hay sao ấy ăn chay luôn tới bây giờ giờ ăn mặn lại không được ừ, trong nhà anh thì cũng có người ăn mặn người dạ. ăn chay em... cái đó giờ ăn để thì không không phải là chứng ngại dạ thật sự em rất là ngưỡng mộ một người ăn chay luôn ăn chay trường luôn tại vì chị họ em cũng là người ăn chay trường dạ à vậy là phải gặp nhau rồi đó <laughs> à, hay có việc thì anh sẽ qua em chơi có dịp mới qua hả con có dịp cũng được <laughs> bình thường bình thường thì không phải có dịp mà thường xuyên anh qua thường xuyên qua cứ tuần nào rảnh anh qua thấy không khi nào thì em có thể cho bên đây bước tới được ờ, khi nào thì em có thể cho bên anh bước tới được dạ thì mình cần có thời gian tìm hiểu và hai bên cảm thấy phù hợp thì mình sẽ tiến đến xa hơn ạ à. khoảng lâu thì ừ. khoảng bao lâu em dạ cái đó còn phải tùy thuộc vào cái độ phải hợp nhau mới được ạ rồi à, chứ em với anh anh thấy là em với anh hình như là hợp hơi bị nhiều nhiều điểm á vô vô em nói rồi vô đó còn qua quan trọng là phù hợp với em qua nhiều hay ít nữa dạ yeah. không cố gắng anh phải cố gắng nhiều. qua thật nhiều đúng rồi thì anh làm kinh doanh thì làm mua bán thì anh thích đóng cửa giờ nào là anh đê thôi không được dạ. lo buôn bán chứ đóng cửa quầy. <laughs> cái đó là tầm bậy nha <laughs> có thể vừa đi giao nhờ ai đó mua bán rồi hoặc là mời qua chở em lên coi cửa hàng thăm cửa hàng anh dạ. vũ bước tới nắm tay linh ha dạ. Còn hai người gộp là vũ linh đó <laughs> hôm nay đến chương trình này thì anh thấy em có nhiều điểm hợp với anh chúng ta sẽ cho nhau một câu hỏi nhé ừ bấm ngay vào lúc đó không chần chờ gì cả nào một hai ba hết thời gian chúc mừng đó đẹp đôi đẹp đôi quá chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi các đi qua nhà này thấy có trẻ là mà vui vẻ chơi mà đứng bàn thì đám cưới rồi này có cảm nhận rất là vui vui và hạnh phúc khi bạn gái đồng ý hẹn hò bạn gái chính là mẫu lý tưởng của mình ạ dạ em cũng cảm thấy rất là vui ờ, vì chương trình đã tìm được một người phù hợp với em ạ